Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, Tiếng số kèo nhé. Thì uh, trong cái video ngày hôm nay, Tiếng sẽ tiếp tục uh, nhận định và phân tích cũng như là lên kèo thêm cho anh em một cái trận đấu tại uh, vòng loại Euro năm nay. Đó chính là trận đấu giữa Đan Mạch với uh, Phần Lan. Thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 2 giờ 45 rạng sáng ngày 24 tháng 3 nha anh em. Đấy. Thì uh, trước đó trước đó thì uh, Tiến cũng đã lên video nhận định cho anh em ba cái trận đấu cũng tại vòng loại Euro. Đây, trận đấu giữa ờ, Kazakhstan với ờ, Slovenia này thì đây cũng là cái trận khai mạc tại ờ, vòng loại Euro năm nay đó được diễn ra vào lúc 10 giờ 10 giờ tối ngày 23 tháng 3 đó cùng với đó là trận đấu giữa Ý với Anh này rồi Bồ Đào Nha với Liechtenstein này đó được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 rạng sáng ngày 24 tháng 3 thì cùng giờ tiến cũng sẽ lên thêm cho anh em cái video trận đấu giữa đan mạch với phần lan này đấy thì những anh em nào mà quan tâm đến những trận đấu này thì có thể vào lại cái kênh tiếng số kèo để tham khảo về những cái mã kèo trong cái video này nhé đấy ok thì quay lại với cái cặp đấu này thì đây cũng là cái trận đấu uh, uh, thứ hai được diễn ra sau cái trận khai mạc giữa cái thằng ờ, Kazakhstan với uh, Slovenia thì Tiến vẫn sẽ cho anh em xem qua về cái đội hình mà được triệu tập lên về các cầu thủ mà được triệu tập lên đội tuyển quốc gia đó thì trước tiên về Đan Mạch thì anh em có thấy <coughs> hàng tiền đạo của Đan Mạch thì có các uh, uh, cầu thủ đến từ uh, Espanyol này, Atalanta này, đó rồi Leipzig đó cũng như là là Bubro nè đó rất là nhiều câu lạc bộ nổi tiếng luôn còn đặc biệt đặc biệt là Đan Mạch đã có được cái sự quay trở lại của uh, tiền vệ uh, ờ, Edison đấy thì Edison cũng chơi đang chơi cực kỳ tốt ở uh, ờ, MU luôn nha anh em đấy thì cùng với đó còn có uh, hậu vệ uh, Christensen của Barca nè hay là Kia của AC Milan này đấy đều là những cầu thủ uh, nói rất là chất lượng của uh, Đan Mạch nhé anh em còn về Phần Lan thì Tiến cũng sẽ cho anh em xem qua về cái đội hình được triệu tập của Phần Lan nhé thì Phần Lan chắc chắn là cái cầu thủ của Phần Lan không thể ờ, so sánh được cái đội hình của Đan Mạch hiện tại vì ờ, cái đội hình của Đan Mạch hiện tại đều thi đấu ờ, đa số đa số đều thi đấu tại các câu lạc bộ hàng đầu châu còn Phần Lan anh em có thể thấy thì cũng như là có cầu thủ có có tiền đạo uh, đang thi đấu cho Anh Quýt tại cái giải Championship uh, hạng nhất nước Anh này đấy thì nhìn tổng thể nhìn tổng thể thì cái đội hình của Phần Lan thì không có uh, không có nhiều cái ờ, cầu thủ nổi tiếng cũng như là cái ngôi sao như là đội tuyển đang Mạch hiện tại nhé anh em đấy thì quay lại cặp đấu này anh em trước tiên anh em nhìn vào cặp đấu này anh em có thấy FIFA hiện tại xếp hạng uh, Đan Mạch là đứng ở thứ 18 thế giới còn về Phần Lan là thứ 56 trên lọt nhau đến uh, 38 bậc trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại nhé anh em đấy thì trước tiên trước tiên mà phân tích cũng như nhận định về cái cặp đấu này thì anh em hãy cùng tiến đi qua cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra cuộc đối đầu này nhé đây thì hiện tại anh em có thấy tuy là tiếng nhận định uh, trận đấu này rất là sớm trước ờ, hai uh, ngày gần hai ngày đúng đấy anh em đấy nhưng cái tỷ lệ kèo hiện tại nhà cái cũng đã có rất là nhiều cho anh em chơi đó ví dụ như là mã kèo ở đan mạch chấp ờ, chấm uh, 1.25 này cùng với đó là 1.5 này đấy cùng mức tài xỉu ở trận đấu này là 2.25 rồi 2.5 này đó rồi mã kèo tỷ số hiệp 1 thì nói chung là tiến lên video nhận định cho anh em cái trận đấu này à, khá là sớm nhá vì tiến phải lên video sớm thì mới có được cái uh, đề xuất đề xuất từ cái YouTube thì anh em mới có thể tìm kiếm được cái video nhận định về các trận đấu này để anh em tham khảo đấy còn nếu mà tiến lên mà cặn giờ quá thì chắc chắn anh em sẽ tìm không ra đâu vì cái đề xuất của YouTube á, nó yêu cầu nó yêu cầu là bắt buộc phải à, đăng video trước nửa ngày một ngày hoặc là trên một ngày mới có được cái đề xuất đó thì lúc đó anh em mới có thể tìm kiếm được những cái uh, uh, video về cái trận đấu này đấy thì cũng do là tiếng uh, nhận định phân tích trận đấu này khá là sớm nên chưa có được nhiều cái thông tin đội hình chính thức ấy nên uh, ờ, tiếng mới nói là những mã kèo mà tiếng đưa lên youtube chủ yếu là để anh em tham khảo thôi đó còn chắc chắn trước giờ bóng lăn khi mà có đội hình chính thức tầm ờ, một tiếng đồng hồ trước một tiếng hoặc nửa tiếng khi mà có được cái thông tin lực lượng nè đội hình chính thức rồi các cầu thủ nào đá chính cầu thủ nào dự bị đấy lúc đó tiến sẽ cho lên nhiều mã kèo hơn nhiều mã kèo hơn đó lúc đó tiến sẽ gửi những mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em chơi đó thì những anh, anh em nào mà muốn lấy những cái màu kèo, kèo chuẩn này cũng như là mã kèo vip tỷ lệ ăn cao thì anh em cứ liên hệ với tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram phía dưới góc màn hình trong video này đấy thì tiến sẽ trực tiếp đưa anh em vào nhóm hoàn toàn miễn phí luôn nha anh em tiến sẽ không thu một đồng à, lọc phí nào từ anh em hết nhưng anh em phải đáp ứng được hai cái điều kiện của tiến thì anh em mới có thể vào nhóm nha thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn số vốn tối thiểu cũng từ à, một hai củ trở lên đó anh em nhớ nha tối thiểu cũng một củ đến hai củ trở lên đấy vì với cái số vốn đó tiến mới có thể dễ dàng chia kèo cho anh em nè cũng như là là là cho anh em các mã kèo rồi dằn tỷ số rồi rồi chơi kèo gốc kèo gung này nọ cái kiểu để anh em uh, uh, tránh cái việc mà thua tha mới dễ có lãi trong uh, cái cái uh, banh bóng này đấy với cái việc mà anh em chỉ đem vài trăm rồi vào nhóm rồi xin kèo hoặc là chơi bên ngoài qua thầu qua cò vậy đó thì tốt nhất những anh em đó nên uh, xa tiếng ra và đừng có liên hệ tiếng làm gì cho anh em mình mất thời gian thêm đúng không anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì thì nó chẳng được cái gì hết cái đó gọi là chơi ngu nữa đúng không anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò nó ăn lai trên đầu anh em nè đó rồi anh em chơi nhiều người chơi ừ ăn ừ chơi qua tay chơi thiếu này nọ rồi rồi qua ngày sau tính này nọ các kiểu nước chơi như vậy là rất là dễ mang nợ luôn nha anh em đấy ví dụ như mã kèo 1.5 này 1.5 đi đang mạch chấm 1.5 ăn 2.07 này có nghĩa là anh em bỏ một củ ra nếu anh em ăn trận đấu này anh em sẽ thắng được một củ lẻ 70k đấy thắng hơn cái số gốc luôn đó nhưng mà khi anh em chơi bên ngoài anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì sao với cái mã kèo này luôn nhưng anh em chỉ thằng thầu con cò đó nó vẫn cho mã kèo 1.5 nhưng nó chỉ cho anh em ăn cái mức là 0.7 0.8 thôi đấy nó sẽ cắn một khúc từ anh em anh em thử nghĩ đi nếu anh em chơi lớn anh em chơi 5 củ 10 củ thì thì sao đúng không đó anh em thắng anh thì bị tụi nó cắn từ uh, khúc vốn của anh em còn nếu mà anh em thua thì người chịu thiệt vẫn là mình thôi đó còn thầu cò nó chẳng mắc mát cái gì hết chơi như vậy thì chơi ngu chứ còn gì nữa đúng không nếu mà mà mà tiến có nói gì sai thì tiến uh, xin lỗi anh em nhưng mà tiến chỉ muốn uh, uh, nói sự thật ra để cho anh em hiểu thôi đấy tốt nhất cứ tự cầm cái trang mà chơi đấy còn những anh em nào thật sự nha thật sự mà đang thua tha sao bờ muốn vào nhóm gỡ gạt này muốn cùng tiến đi ở chặng đường dài phía trước nó còn rất là nhiều trận đấu luôn đặc biệt là cái giải đấu lớn như World Cup euro giống vậy này thì rất là uh, rất rất là dễ uh, kiếm cơm gạo đấy nhưng mà đặc biệt dễ hơn là khi trước mà giờ bóng lăn ấy, anh em phải biết chính xác được cái đội hình nó ra sân với cái sơ đồ gì đó chứ không phải chấp cao là anh em cứ vào cái độ chấp cao là anh em sẽ thắng đâu đúng không lỡ như nó chấp cao quá rồi nó tung nó nó chỉ cho ăn vừa đủ nó tung cái đội hình ra dự bị rồi sao đấy tốt nhất cứ trước giờ bóng lăn khi mà có đội hình cũng như thông tin chính thức lúc đó tiến sẽ đẩy lên nhóm những cái mã kèo chuẩn hơn đấy lúc đó thì anh em vào cũng chưa muộn thì nói chung lại nếu như thật sự anh em muốn vào nhóm cùng đồng hành với tiến cùng kiếm cơm gạo ở chặng đường phía trước thì thứ nhất anh em phải có một cái số vốn tối thiểu một hai củ trở lên đấy thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến anh em chơi cùng trang với tiến tiến mới có thể kiểm soát được các mã kèo cũng như nó lên xuống như thế nào đấy rồi lúc đó tiến mới uh, uh, lúc đó tiến mới uh, nắm rõ được cái tình hình diễn biến các mã kèo đó rồi lúc đó tiến mới đẩy lên nhóm trực tiếp cho anh em chơi đó chơi như vậy thì thì cái tỷ lệ thắng cái tỷ lệ lãi nó cao hơn đúng không anh em chứ anh em chơi thích đội nào vào đội đó rồi rồi à, không có sôi uh, à, kèo rồi không có phân tích đội hình này nọ thì, thì chỉ chơi ở cái tỷ thắng là 50 50 chơi cho vui thôi đấy rất là dễ thua tha sao bầu luôn ok thì anh em cần thì cứ liên hệ cho tiến đó thì uh, uh, trước khi mà tiến đưa ra cái tỷ lệ kèo ở trận đấu này mà tiến chọn thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về phân tích cũng như là nhận định về cặp đấu này nhá đây thì trước tiên tại cái bảng đấu này tại cái bảng đấu này thì anh em có thể thấy Đan Mạch chính là cái đội mà mà là ứng cử viên đầu bảng cho cái bảng đấu này đó thứ hai chắc chắn là Phần Lan đó thứ hai chắc chắn là Phần Lan anh em cũng như là là à, thằng Slovenia này đó và đặc biệt đặc biệt riêng San Marino cũng như là Kazakhstan này đó cùng với Bắc Ireland này thì chắc chắn cái đội bóng này sẽ là cái đội bóng mà được cho là lót đường cho cái bảng đấu này đấy và anh em có thể xem qua về cái uh, phong độ phong độ trước của cái thằng đội chủ nhà nha anh em trước tiên anh em hãy cùng tiến xem qua cái phong độ của chủ nhà thì uh, chủ nhà đang Mạch thì trải qua cái giai đoạn mà World Cup 20 uh, ờ, World trải qua giai đoạn World Cup World Cup 2022 vừa rồi uh, có cái phong độ thi đấu khá là thất vọng anh em khi mà trải qua ba trận với uh, một trận hòa 0-0 trước Tunisia nè đó rồi phải nhận liên tiếp hai thắng bại 1-2 trước Pháp cùng với trận thua 1-0 trước Đan Mạch và bị loại ngay vòng bảng luôn em đó một cái phong độ phải nói là khá là tệ còn về à, đội khách về đội khách à, <clears throat> Phần Lan thì anh em có thể thấy Phần Lan cũng à, có cái phong độ thi đấu khá khá tệ cũng như là ngang như với là cái thằng Đan Mạch này đấy thì ở bốn trận đấu giao hữu gần đây Phần Lan là bị không không có cái giá dự World Cup nha anh em đấy nhưng mà ở bốn trận giao hữu ở bốn trận giao hữu gần nhất thì Phần Lan toàn đó, à, không được biết được mùa chiến thắng khi mà có hai cái trận hòa trước North uh, Macedonia này đấy một đều này rồi trận hòa 1-1 trước North Way này đấy và sau đó hai trận gần nhất là cái trận thua 2-0 trước cái thằng Thụy Điển này xong với gần đây nhất nữa là cái trận thua 1-0 trước cái thằng Estonia đấy một cái phong độ à, phải nói là khá là tệ dành cho cái thằng Phần Lan này đó nhưng mà xét về hai đội cũng như về về cái trình độ và về cái con người lực lượng của hai đội bóng này hiện tại tuy cái phong độ khá là tệ như nhau nhưng uh, thằng Đan Mạch vẫn nhỉnh hơn về tất cả nha anh em đấy nhỉnh hơn về bảng xếp hạng FIFA hiện tại này cũng như là về con người này đấy và và nói chung là về tất cả thì Đan Mạch đều hơn Phần Lan rất là nhiều đấy và Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ sân nhà cũng như là sân khách của hai đội này đấy tuy là tuy là có phong độ khá tệ nhưng nhưng mà anh em có thể thấy trên sân nhà trên sân nhà thì đan mạch cũng ờ, thi đấu khá là tốt nha anh em đấy thì ở chặng ờ, ở vòng loại world cup vừa rồi thì đan mạch trên sân nhà đã uh, có trận hòa 0-0 trước thằng Tunisia nè và trước đó tại cái giải mà Nation Cup thì Đan Mạch đã có một cái chiến thắng thuyết phục và đầy bất ngờ 2-0 trước thằng Pháp này đó và trước đó thì Đan Mạch cũng đã đã có được một chiến thắng 2-0 trước Áo đấy một phong độ trên sân nhà khá là tốt luôn chỉ chịu nhận một thất bại trước Cotadea với tỷ số là 1-0 thôi còn lại là ba trận thắng cùng với một trận hòa đấy còn về cái đội khách Phần Lan Phần Lan thì đội bóng này đã có 3 thất bại hai hòa và chỉ nhận ờ, và chỉ có một chiến thắng 2-0 trước cái thằng ờ, Montenegro khi mà cái đội bóng này phải nhận một chiếc thẻ đỏ nữa đó dù cho cái thằng Montenegro này phải nói nó rất một đội bóng thi đấu ờ, rất là yếu rất là kém đó một đội bóng một vô danh mà phải nhận thì một chiếc thẻ đỏ nữa nhưng mà thằng Phần Lan chỉ có thể uh, thắng với tỷ số 2-0 thôi đó thì cái điều này cũng chứng tỏ là Phần Lan sẽ uh, vô cùng khó khăn khi phải đối đầu với Đan Mạch trong cái trận đấu uh, uh, vào rạng sáng ngày 24 tới đây đấy thì xét về tất cả xét về tất cả cũng như về cái uh, phong độ của hai đội này rồi về bạn về về cái bảng xếp hạng FIFA cũng như cái tỷ lệ kèo mà nhà cái nó đưa ra đó thì tiếng ưu tiên cái thằng Đan Mạch nhiều hơn nhé anh em đấy thì riêng cái mã kèo hiện tại tiến sẽ chốt cho anh em cái mã kèo là đan mạch chấm một 1.25 này đây tiến sẽ chốt cho anh em duy nhất một mã kèo trong cái cuộc đối đầu này nha thì à, tiếng nhắc lại đây chỉ là những cái mã kèo mà chủ yếu để cho anh em tham khảo thôi anh em nhớ nhé vì hiện tại chưa có được cái đội hình chính thức ra sân đúng không ví dụ như cái thằng đan mạch này đây thằng đan mạch này khi mà có được Eriksen Hankersen cái tiền vệ trụ cột của Đan Mạch mà mà ra sân thì cái uh, mức kiểm soát bóng cũng như là, là dẫn dắt thế trận và tạo ra nhiều cái cơ hội hơn cho cái hàng tiền đạo đó là một mẫu người dẫn dắt cố chơi anh em nói thì lúc đó Đan Mạch cái tỷ lệ thắng uh, cách biệt sẽ cao hơn rất là nhiều trước Phần Lan còn nếu như nếu như mà mà mà Eriksen không thể ra sân ở trận đấu này đấy thì anh em có thể biết rồi nếu mà Eriksen không thể ra sân thì chắc chắn là cái thế trận à, của Đan Mạch nó sẽ có phần chật chọt hơn đó cho dù Đan Mạch vẫn à, nắm vững thế trận nhưng chắc chắn là là sẽ không uh, không thể nào mà ép săn kiểu như là kiểm soát toàn trận như là có ericsson trong đội hình đúng không anh em đấy vậy nên Tiến mới nói là cây chỉ là cái mã kèo mà tham khảo thôi anh em nhớ nhé còn những mã kèo chuẩn hơn thì chắc chắn trước giờ bóng lăn khi đã có đội hình chính thức cũng như Tiến đã nắm bắt được cầu thủ nào ra sân cầu thủ nào dự bị rồi chơi với sơ đồ nào đó lúc đó Tiến sẽ đẩy những cái mã kèo chuẩn mã kèo VIP hơn lên nhóm cho anh em theo ok cho anh em đấy thì à, tiếng nhắc lại một lần nữa <coughs> những anh em nào uh, đang thua tha sau bờ muốn vào nhóm cùng với tiếng đi ở chặng đường dài đó thứ nhất có số vốn mọi cũ cho lên thứ hai uh, có một cái tài khoản ngân hàng để có thể uh, uh, để có thể uh, đăng ký một cái trang chơi chung với tiếng đấy thì lúc đó anh em hãy liên hệ cho tiếng ok cho anh em đấy thì uh, tiếng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé thì anh em đừng có quên là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến so kèo để cho cái kênh này của tiến mau đạt đến mốc là một ca sub nha anh em đấy thứ hai là anh em ờ, cũng ấn thêm cái nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá và sắp tới tiến sẽ ờ, tập trung tập trung lên nhiều cái video cũng như nhận định về các trận đấu tại cái kênh tiếng bóng đá này nhiều hơn cho anh em đấy ok và chúc anh em luôn thắng ở các mùa kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là tại cái mùa Euro năm nay đó và chúc anh em có thêm nhiều sức khỏe nhé